Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2020, Hội Chữ Thọ tỉnh Hải Dương phối hợp với công ty trách nhiệm xuất khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế La Chú Mắc tổ chức chương trình tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tứ Kỳ. Tại chương trình hôm nay, Hội chữ đỏ tỉnh Hải Dương được tiếp nhận sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu sữa và dinh dưỡng La Chú Mắc trao tặng 200 xuất quà trị giá mỗi xuất quà là 950.000 đồng tổng trị giá là 190 triệu đồng thực sự ngày hôm nay thì ờ, công ty La Chú mắt Việt Nam vô cùng vinh dự và ờ, vô cùng cảm kích ờ, khi đã có mặt tại đây để tiếp nối cái sứ mệnh của công ty đối với xã hội và trong bầu không khí chuẩn bị à, chào mừng ngày thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7 à, trong bầu không khí hân hoan của hàng chục năm về trước khi mà đã có rất nhiều những à, anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để vì sự độc lập và bình cho dân tộc và để cho tất cả những doanh nghiệp doanh nhân có cơ hội sống và làm việc ngày hôm nay khi mà thành lập thì đã có những cái gắn kết cái sứ mệnh của mình đối với tất cả các hoạt động nhân văn các hoạt động công ích đối với xã hội và một trong những hoạt động đó là ngày 27 tháng 7 hàng năm thì công ty chúng tôi luôn luôn quan tâm đến tất cả uh, các uh, gia đình chính sách các bà mẹ Việt Nam anh hùng đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đây chính là lời tri ân của anh em công ty nói chung các ban dân sự phát triển hà nội riêng